yêu miền thì ký vậy cô dạ 감사합니다. được nguyên một cân xét sầu riêng luôn Đợt này đời bố anh nghe Lấy số tiền này đi cưới chồng mới được Ý trời đất ơi, sao cái số của tôi nó đen đuổi dữ vậy nè Ở Sài Gòn có ba bốn cô đeo đuổi Không, không chịu Về miền Tây, phải lòng cô gái bán sầu riêng Tưởng đâu cổ hiền, cổ chung tình lắm Ai dạ cho vợ võ sầu riêng té gai sầu riêng đâm đau 我感受。